Hải Đăng à, Fixing xin chào bạn Sau đây đang Đăng à, Fixing giới thiệu các bạn cần à, ISO quen to Cần này cần chiều dài 54 độ cứng 5 các bạn nhé Đây cần bãi Đây các bạn Đây, khoen bát Fuji Đấy, các bạn nhìn Đấy. FPS 26 có mã ở bán luôn các bạn nhé dạ. cái này à, còn khá à, mới Đấy. Olympic hãng à, Olympic sản xuất Đây, review phần bên ngoài các bạn phần bên ngoài đốt gốc cho các bạn dạ. độ cứng 5 con này còn ờ, đến Hải đang định ờ, giá thì nó tầm khoảng 90 phần trăm nhưng mà các bạn cầm ở trên tay chắc còn đẹp nữa các bạn đã xác định được ờ, Hải đang quay phần quen cần các bạn này quen Fuji hết các bạn nhé Đấy, bạn nhìn chiếc Fuji này Đấy, Fuji hết trên này cũng Fuji đầu ba lô, không vậy đây, à, cái này 6 đốt các bạn đây đốt ngọn đây hình như còn nguyên bản luôn Đấy. sẽ quay rất chậm chậm phần ngọn cho các bạn xem ừ. đấy xong đốt ngọn các bạn đốt thứ hai đốt thứ hai đây thứ hai này khá là mới à, không xước mấy đâu bạn không xước răm thì chỉ ờ, hơi xước xước răm tí thôi không vấn đề gì đang ờ, review đốt 2 các bạn tiếp đến ờ, đốt số 3 Đấy. nó ờ, chất liệu carbon xoắn xoắn xoắn chéo nhỏ các bạn nhé Đây, các bạn nhìn cái đường xoắn này Đấy. Ô thứ tư cơ này 6 đốt mà các bạn đây đang à, review đốt thứ tư các bạn xem đấy đây đốt thứ 6 à đốt thứ 5 còn với một đốt gốc nữa đấy. Đây, xước tí này vì người ta câu nhiều thì người ta gác cần nên nó hơi xước ở cạnh này một tí các bạn đấy. Đây, đốt uh, gốc đây, đang uh, à, sẽ cân cái trọng lượng cần cho các bạn xem thực tế của cân trọng lượng cần này 163 à, gram cần lại bạn rồi nó chưa được đều lắm 170 g. Đấy. Mình sẽ đo đốt ngọn. Đường kính của đốt ngọn. Đây, đường kính đốt ngọn ạ. Thành kính đốt ngọn 2 ly các bạn nhé Đấy, vừa rồi đang phát ờ, sinh giới thiệu các bạn ờ, cần ờ, ISO quen to chiều dài 5m4 độ cứng 5H độ cứng 5 Đấy. tương đương 5H của cần tay đấy các bạn Đấy. trọng lượng 170g Đấy. cần bãi Hải đang xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing